Người là ai Kéo ta đến đây làm gì Thật là lòng tốt không được báo đáp Nếu không phải tôi cứu hai người Bây giờ hai người còn bị nhốt trong đám người đó Vậy bây giờ cũng đâu cần chạy nhanh như vậy Chạy nhanh Chạy chậm thì hai người đã bị nhốt vào quan phủ rồi Vào quan phủ tôi cũng không sợ Tôi lại không làm chuyện gì trái lương tâm Đại huynh đệ Huynh thật là ngây thơ đó Vào quan phủ rồi không cũng nói thành có Cô nói tới trên trời cũng không phân rõ trắng đen Nhốt huynh một ngày một đêm Phải lấy tiền mua chuột đó Nếu không có thì sao Vị huynh đài đây Lúc nãy cảm ơn huynh đã ra tay giúp đỡ Không có gì Đàn ông con trai còn đeo vòng ngọc Thật là hiếm thế Cái này không phải của tôi Cái này là Là của mẹ tôi Đều tại vòng ngọc này hại tôi xấu hổ ở trên đường Tôi quăng nó đi Quăng à Chồng Ngọc đẹp như vậy quăng đi thì tiếc lắm Nếu Huynh không lấy Tặng cho tôi thì được rồi Đàn ông con trai cũng thích chồng Ngọc sao Được rồi được rồi Tặng cho Huynh đó Coi như cảm ơn Huynh Huynh nói thật sao Vậy tôi có giùm cô trước Sau này lúc cô cần mới trả lại Huynh thật tốt Nếu hắn cũng tốt bụng như Huynh thì tốt rồi Hắn Hắn nào vậy Dám hỏi trà lầu nổi tiếng nhất của bổn trấn là tiệm nào? Đại huynh đệ, tôi thấy Huynh cũng muốn đến đó xem sở Nguyệt cô nương phải không? Phải, chính là trà lầu đó Huynh đài, đừng có trách tôi không nhắc Huynh Sở Nguyệt cô nương đó bị một công tử họ cao để ý Huynh nói Tiểu Lan Trung Huynh không tiền không thấy lấy gì so với người ta Người tôi tìm chính là hắn đó Vậy công tử tên họ là gì Tôi họ Châu, tên là Dân Không yêu Giang Sơn, không yêu mỹ nhân Trời sinh coi thường danh lợi Nhờ chăm cứu tổ truyền hành y Chu Du Tứ Phương Thiếu gia, thiếu gia à, Uống chút nước đi Không uống, không uống Ta đau bụng, người lấy chậu nước làm gì Bỏ xuống đi Thiếu gia, từ từ thôi Khỏe rồi hả Vẫn không được, vẫn không được Bụng ta, bụng ta đau lắm Không được Người mau tìm đại phu đi Ta đau lắm Được rồi, được rồi Thiếu gia Ở nhà đều mời trương đại phu Ở đây không quen ai cả mời đại phu nào đây Chỉ cần là đại phu thì cứ mời mau đi đi Được rồi, được rồi Đợi đã Đừng tìm thú y đó Tôi biết rồi Trời đất ơi Trời ơi Mau lên Trưởng quầy nói với mình đi về phía trước Quẹo trái Qua ba ngã tư Rồi quẹo phải Đại phu, Đại phu, Đại phu, Đại phu, Ai vậy Cảm ơn trời đất Cuối cùng quân nghe được rồi Người cũng có mắt nhìn lắm Tiểu thư nhà tôi Thiếu gia là cháu của danh y Châu tế thế đó Học hành không thiếu thứ gì cả Nói chuyện đi Tôi hay quá hay quá qua đại đại phu Xin hãy cứu thiếu gia nhà tôi Là châu dân đại phu Châu đại phu nói chuyện đi Tôi, tôi Thiếu gia nhà tôi đang ở trong khách điếm Chỉ cần huynh chịu chữa trị Bao nhiêu tiền cũng được thiếu gia đều cho Có tiền còn không đi nữa Đi đi mau lên mau lên Mau lên Tên mình thật là ngốc Là một đại nam nhân mà Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia Tôi mời được đại phu rồi thiếu gia Mời được rồi hả Thiếu gia từ từ thôi Đại phu đâu, đại phu Đại phu à Đại phu Mau lên mau lên Mau xem cái bụng giùm tôi đi Tôi đau lắm Thiếu gia nhà huynh không khỏe chỗ nào Tâm trạng thiếu gia tôi không được tốt Mới sáng sớm thì đã đau bụng Kêu tôi đi tìm đại phu Huynh nói tôi không quen ai cả Cầm miệng, đại phu à Mau coi giùm tôi đi, bụng của tôi không biết là chuyện gì nữa Quỳnh chỉ cần xem giùm tôi Tiền chữa trị không thành vấn đề Thiếu gia Xem ra Quỳnh là đại phu giả Nhưng cũng chạy tới nước này rồi Nể mặt ngân lượng qua đó biểu diễn một chút đi Quỳnh nói bậy Quỳnh có biết Tổ thượng nhà tôi là thần y Châu Tế Thế Đỉnh Đỉnh Đại Danh không? Thần y à? Hậu nhân của thần y thì càng tốt. Châu thần y, mau xem giùm tôi đi. Một lát tôi còn có cuộc hẹn, nếu chậm trễ thì không tốt đâu. Đại phu, ngồi đi, ngồi đi. Đại phu, mau lên đi. Mau lên đi, đại phu. Khám bệnh là cần phải tĩnh tâm ninh thần. Quỳnh có thể im lặng chút không? Thò đầu cũng một đau, rút đầu cũng một đau. Hãy ném mặt ngân lượng đi tay Châu Đại Phu Hắn bị đau bụng không phải tay trật gân Lô huynh đệ Có thể đừng làm phiền tôi hành y không Khám bệnh quan trọng là phải nghe và hỏi Mới có thể thuốc tới bệnh trừ Ok ok Huynh là người bản địa Huynh chỉ vì đầy hơi quá nặng Không có vấn đề gì lớn Đi thông thả, khách quan Ở trọ à ờ, Tôi tìm người, tìm ai Biết số phòng không Không biết Không biết tên họ thì khó tìm lắm Đừng có ở đây trở ngại nữa Muốn ở trọ, đăng ký trả tiền Muốn tìm người Mời Quân đi bóc thuốc theo tòa này Một ngày ba lần Đại phu Hắn còn chưa trả tiền trám mà à? Đại phu không thể uống trà uống rượu Vậy làm sao được chứ Đưa tiền khám đây Muốn uống trà uống rượu uống độc thì tùy huynh Huynh đừng nói trước Đại phu Huynh là thần y Vậy thì kê một thần dược cho tôi đi Uống vào lập tức có thể trị lành Cô nghĩ xem Tôi là một văn nhân dù không thể uống trà dù không thể uống rượu Vậy không phải mất hứng lắm sao Thiếu gia Tôi không thể giúp được huynh Tôi là đại phu Lại không phải qua đà tái thế Đại phu quân hành thiện đi Chỉ cần khám cho tôi thì được rồi Tôi trả bao nhiêu ngân lượng cũng được Nói thật không? Thật Thiếu gia quân không thể gạt chúng tôi chứ Cao phú Xóa tôi nói được làm được Quân, quân nói quân tên gì? Đại trưởng phu đi không đổi tên Ngồi không đổi họ Cao phú xóa là tôi sao hả Đại phu cũng từng nghe tên tôi rồi sao Bụng cóc à ngươi xem đi Chúng ta mới đến đây có mấy ngày thì đã gian danh thiên hạ rồi Thật là hổ thẹn nếu Cao Thiếu Gia đã cầu xin khẩn thiết như vậy Vậy tôi cung kính chỉ bằng tuân lệnh Đại phu, đồ gì vậy? Đây không phải là đồ gì Đây là bảo bố tổ truyền của Châu Gia Trổ sắt Đại phu Quỳnh không thể lấy trội sắt này Để quét tôi chứ Cao công tử Quỳnh nói đúng rồi Cái này có thể trị bệnh sao Cao công tử Quỳnh yên tâm đi Cái này chỉ là công cụ để đánh thôi nó không làm hại Quân đâu Quân mau nằm xuống Cởi áo ra đi Ai kêu tôi đau bụng chứ Đến đây đến đây Chỉ còn chữa lạnh bệnh Đợi đã May là không sao Ông trời phù hộ Lão già nói rồi Ngọc còn tôi còn Ngọc mất tôi mất Một miếng ngọc bội nho nhỏ Thiếu gia nhà Quynh còn để ý đến chút tiền đó sao Quynh không biết đâu Miếng ngọc này bể nát mới tốt Vậy thì tôi có thể nghịch ý cha một lần Còn có thể không cần đi tìm dân đại tiểu thư đó Thiếu gia, lão gia đã căn dặn rất kỹ Cậu không thể dọa tôi được Dân tiểu thơ Không lẽ người huynh nói Là con gái của dân trung thanh sao Phải Châu thần y thật là thông minh Chính là dân tướng quân Tôi với con gái của dân tướng quân Từ nhỏ đã định hôn ước rồi Cao công tử Huynh thật lợi hại có thể có hôn ước với dân gia nữa Quỳnh không biết đâu Tôi hận đến nỗi muốn quỷ đi hôn sự này Vậy tôi mới có thể cùng sở nguyệt bị dược song phi Quỳnh đã là người có hôn ước Sao có thể để ý đến người phụ nữ khác chứ Lại đây lại đây Các người không biết đâu Dân đại tiểu thơ đó Tướng mạo xấu xí vô cùng Kinh tởm lắm Thật là quá tàn nhẫn Phải đó xấu lắm Bi kịch mà Cao Phúc soái Bây giờ ta sẽ cho ngươi chết Được Ta sẽ mở ra quyệt đạo dạ dày của ngươi Làm cho ngươi tới tàn phế Đại phu, đại phu Đang nghĩ gì vậy Mau trị bệnh cho thiếu gia đi Phải đó đại phu, được Quỳnh muốn ra tay thật sao Phải Lôi cặp đệ Lôi cặp đệ Có thấy thiếu gia nhà tôi không Hắn đang trị bệnh cho cao phú soái của hắn Cái gì Cao phú soái Cao công tử Quynh xem đi Có phải bớt đau một chút không Châu đại phu Không có đánh trên người huynh, Dĩ nhiên huynh không đau rồi Công tử tài mạo xuất chúng như huynh Luôn chút đau này cũng không chịu nổi sao Nói đúng lắm Quả nhiên không phải Đau quá Được rồi Đổi cách khác Cuối cùng đổi cách khác rồi Cao thiếu gia Cái gì Đây là gì Đây là ngân cham tổ truyền của châu gia tôi Quyệt dị trên mặt Quỳnh hơi nhiều một lát đừng cử động Nếu không bị chăm thành mặt rỗ thì không tốt Không được không được không được không được Sao vậy Cũng có lúc cao công tử không dám sao Châu Châu đại phu Tôi ngoan ngoãn uống thuốc Có được không Thiên hạ tuy nhiều mỹ nữ nhưng cao Cao Phúc soái tôi chỉ có một người Người sống trên đời Được một tri kỷ Đã đủ rồi Vậy Cao Thiếu Gia Quynh từ từ hưởng thụ cuộc đời phong lưu của Quynh đi Cho đại phu Tôi còn chưa trả tiền mà Đại phu không lấy tiền Lần đầu tiên gặp được Thiếu gia, thiếu gia Đại phu, đại phu Mau quay lại Đại phu Lo gặp đệ Đừng chỉ lo ăn nữa Rốt cuộc thiếu gia nhà tôi sao rồi Tiểu thiếu gia Phải chia một nửa tiền khám cho tôi đó Đánh người các người Ngoài tủ sát tài khí ra Còn biết cái gì hả Tiểu thiếu gia Tiểu thiếu gia Tiểu thơ Tiểu thơ à Tiểu ma qua Ta muốn về nhà Đừng nghĩ nữa Chúng ta về thôi Chuyện của hôm nay Nếu để người khác biết được Coi như ta đã bị quỷ cả đời Cho nên Em một chữ cũng không được nói với ai khác Tiểu thơ Ông trời tại thượng Tiểu ma qua xin thề Chuyện của tiểu thơ Thì dù em chết cũng không nói ra ngoài Đi đi đừng cản mẹ Thịt bò nấu với ớt thơm Mẹ chỉ cho con một miếng nha Không có phần của con cái này là làm cho cha con ăn đó Mẹ à. Mẹ không hiểu thật hay là giả bộ vậy Cha con đã được thanh viên đúc ăn rồi Đâu thèm ăn món của mẹ đâu Chè trôi nước chỉ là điểm tâm Cha con sớm muộn cũng sẽ về Lòng người là làm bằng thịt Ngày tháng lâu dài Cha con tự nhiên sẽ hiểu tâm ý của mẹ Mẹ à Người mẹ thiên hạ đệ nhất ngốc Mẹ nói Lôi lão gia từng đối xử mẹ thật lòng hồi nào thì dù ông ấy không có canh viên cũng có thịt viên Không có thịt viên cũng có cá viên Chỉ là không có mẹ thôi Mẹ không nghe Người xấu Con câm miệng cho mẹ Mẹ à, Con là con gái à? của mẹ Con không nhẫn tâm thấy mẹ à? sống trong căn hộ như vậy đâu à? Vậy thì sao hả Cả đời mẹ cũng không tỉnh lại thì sao Mẹ cũng tin cả đời rồi Giả cũng biến thành thật Xấu cũng thành tốt rồi Được rồi Con không nói với mẹ nữa Mẹ cứ tự gạt mình cả đời đi Lôi Tứ Hải còn không biết có bao nhiêu bí mật giấu mẹ Bí mật Một ngày rối tung cả lên sinh ngốc muốn lấy lại túi tiền này như vậy Trả thì được rồi Sao lại không trả chứ Thư sinh túi thư sinh chết tiệt Ta nói châu dân này Cũng là một quái nhân dòng ngọc đẹp như vậy Nói quăng thì quăng Xem ra cũng là một người chủ có nhiều tiền mà không có chỗ xài Lúc nãy có phải mình nói chuyện hơi nặng với mẹ không Bà ấy nhất định buồn lắm Mẹ à? <laughs> Là dòng ngọc phỉ thúy Ông trời mở mắt Cảm ơn trời đất Cặp đệ à Mẹ thật là không ngờ Mẹ không uổng công nuôi con mấy chục năm Mẹ à, mẹ nói cái gì là dòng ngọc phỉ thúy Con ăn cắp Con cắp ở đâu vậy Ăn cắp Mẹ nói cái gì vậy Con gái mẹ Là người như vậy sao Cái này Là người khác tặng cho con đó Tốt vậy sao Dòng ngọc phỉ thúy trong xanh như vậy Cả đời mẹ chỉ từng nghe nói Còn chưa chính mắt nhìn thấy Chính tay sờ vào nữa Mẹ Mẹ chắc chắn sao Nếu dòng ngọc này đáng giá như vậy Vậy mẹ trả cho con đi Không được Nó là của mẹ Mẹ à Không được không được không được Mẹ à mẹ đừng quậy nữa mà Dòng ngọc này rất ở dưới đất sẽ bể đó Không mai chủ nhân nếu trở về đòi lại Vậy chúng ta sẽ ngồi tù đó Không phải con nói là người ta tặng sao Mẹ à Sao mẹ không hiểu chuyện vậy cặp để à, Con tội nghiệp mẹ con đi mà Cả đời mẹ chưa từng đeo qua vòng ngọc đẹp như vậy Con xem Mẹ đeo cái gì Có thể gặp người ta sao Cặp đệ à Con cô như là hiếu kính với mẹ đi Mẹ năn nỉ con mà Con gái yêu Tiểu thơ Tiểu thơ Tiểu à, thơ à Ra đây ăn chút đồ đi Tiểu thơ Tiểu thơ Cô ra đây ăn đi mà Tiểu thơ Tiểu thơ cô ra đây ăn đi mà Tiểu thơ Chào phu nhân Để tôi cho Cô dân thân mến Mặt trăng tối nay chiếu sáng Gió thu tối nay lại thổi không biết cô dân có thể thay đổi tâm trạng không? Tôi đã dùng hết tất cả từ hay rồi Sao không có hiệu quả vậy Được rồi, ông nói còn không bằng không nói Tôi nói mấy câu nữa Cô dân à Cô ở trong mắt tôi Là cá chìm ở trong nước Hay là con chim rớt dưới đất Đây gọi là chim sa cá lặn Cá lặn Cái gì Tiểu thơ Cô cũng sắp làm phu nhân gấp chết rồi Theo lẽ còn đã ốm lắm rồi Không ăn cơm làm sao được chứ Tiểu ma qua Chiếc vòng của tiểu thơ đâu Con không biết Cúng cho Bồ Tát rồi Cái gì Dân nhiên Con thật là ngang bướng con có biết không Đó là chỉ bảo trấn gia mà bà ngoại của bà ngoại con để lại đó Thì ra Bồ Tát của Trung Quốc các người là một phụ nữ Hay quá Tôi có thể mua về cho cha mẹ của tôi Mẹ Bảo bối mất rồi có thể mua lại Nhưng hạnh phúc của con mất đi Thì không tìm lại được Yên nhi Con phải tin Lan quân mà cha con đã chọn cho con Cái gì Cha chọn chồng cho con gái đây là chế độ lễ nghi gì Là búp bê thân Định ở trong bụng mẹ oh Ôi trời ơi Quả thật là không thể tưởng tượng Không thể tưởng tượng Ni tiên sinh Tôi hỏi huynh Ở chỗ các người Có phải phụ nữ tự chọn tự do cho mình không Dĩ nhiên Tự do Tự do Tự do Cô hiểu không chỉ có sự kết hợp của tự do mới là tình yêu và hạnh phúc thật sự Một cô gái nên to gan bước ra khỏi cửa đi tìm tình yêu cho mình cái đó ở đây không được đâu Tiểu ma qua Mau gọi cho Dương sư phụ ra ngoài đi Tôi Tôi tự do Tự do Phải tự do Mau ra ngoài đi Tự do Tự do Tự do Chào lão gia Chào lão gia Chào lão gia Hàng trưởng Cha mẹ chỉ có con là con trai Còn phải cố gắng học tập Tương lai Đợi cha làm hết nổi Tủ trang này Sẽ truyền tới tay con Lão gia Ông đã nói câu này mấy lần rồi Bây giờ ông đang dạ, rất khỏe mạnh Cha Cha còn rất khỏe mạnh Con sẽ cố gắng học ủ rượu Để lưu gia chúng ta năm nào cũng được hoàng thượng ngự ban Hàng trưởng à Cha không lo cho con Người cha lo là thúc thúc của con Cái gọi là ăn không nghèo mặc không nghèo Không có kế hoạch nghèo cả đời Sau này họ sẽ trở thành gánh nặng của con Hằng Nhi Con phải nhớ Tất cả đều là sản nghiệp mà gia gia và cha con đời đời kiếp kiếp truyền lại Cho dù khó cỡ nào cũng phải kiên trì tiếp Con biết không Mày là tổ thượng phù hộ tổ trang Lưu Gia ta mới có thể được hoàng thượng coi trọng Đây là sự kiêu ngạo của Lưu Gia Không thể bị quỷ ở trong tay chúng ta Lão gia, ông yên tâm hằng trưởng nhất định sẽ cố gắng học tập Tôi cũng sẽ ở bên cạnh đốc thuốc Chào lão gia Nào uống chút nước đi ừ, vâng Cao hướng thiện đó muốn lấy tủ trang lưu gia thật sao Lấy tủ trang nhà ta Lão hồ ly này còn muốn độc chiếm Nằm mơ đi Ta sẽ không ngoan ngoãn nghe lời hắn đâu Ông làm sao đấu lại lão hồ ly đó chứ Người ta muốn làm đại trưởng quầy Tới lúc đó Chúng ta một ly cũng không có mà chia <laughs> Bà đó Bà nương như bà Hiểu cái gì chứ Cao Hướng Thiện muốn lấy tủ trang của Lưu Gia Không có tôi hắn lấy được sao Không có tôi hắn có thể lấy được phương pháp ủ rượu sao Tới lúc đó tôi lật lá bài tẩy với hắn Mỗi người một nửa Không nói hai lời Lão Lưu Lão Lưu à Chiều này cao lắm Chúng ta vừa lấy được tủ trang Vừa giữ được mạng Thật là cao chưa? Bà phải biết Cao hướng thiện đó là một người chủ lòng dạ độc ác Ta chỉ sợ đại ca ta Sao hả? Ông sợ à? Sao ông không sợ cao hướng thiện Đuổi cùng giết tận chúng ta đi Phải rồi Lúc đầu Nếu đại ca chịu cứu ta Cũng không tới nổi như hôm nay Cũng bị thư sinh đó coi mình là đàn ông rồi Mình còn phải tiếp tục cải trang để gạt hắn sao Không biết mình mặc vậy Thư sinh có thích không Tào Thiên Tiêu Không được đánh cái đó Đừng đánh, đừng đánh Đừng đánh Xảy ra chuyện gì vậy Đừng đánh Đã kêu đừng đánh rồi mà Cô đánh thật sao Cô không được đánh Sao các người không cho mẹ tôi đánh bài Con nít biết cái gì Tránh ra Mẹ đánh đi Không được đánh Đã có ba con tay phong rồi Thêm một con nữa sẽ nhứt lộ quy tây Lôi cặp đệ căm miệng cho tay Lạ thật Tôi đâu có nói ai nhứt lộ quy tây Mở cửa Ai vậy Mở cửa Mau mở cửa Mở cửa Mau mở cửa Mở cửa Ai vậy Người tôi giao cho các người đó Sao vậy Các người làm gì vậy Chỗ này không phải là sở thu dung Tứ Hải Tứ Hải Lão gia, Các người nói rõ đi Mưu hại cha ta à Đi hỏi thang viên viên đi Chúng tôi chỉ khi người về giùm thôi Tránh ra Cha Cha Lão cha Đại phu Ông chủ lôi vui quá sinh đi Tái phát bệnh tim Theo lý nói nên đi ngay lúc đó rồi Nhưng tôi đoán Ông ấy không thể bỏ xuống được đám nữ quyến của các người Cho nên luôn giữ lại một hơi thở Đó là Diêm Dương Gia Không cho ông ấy đi Cảm ơn đại phu Cảm ơn đại phu Tứ Hải Tứ Hải à Lão gia Uổng cha mẹ tôi còn quan tâm ông Ăn ngon được dành cho ông Ông đền đáp bà ấy như vậy Đáng đời ông ăn trôi nước bị ngạn đến chết Không lẽ Là cái miệng quạ của mình Trù ông ấy Nhất lộ quy tây Ông trời à? ơi Ông đừng nghe lời của con Con sai rồi Con không nên nói bậy Lôi Tứ Hải không tốt thế nào Cũng là bảo bối của mẹ con Vì mẹ con Ông tha cho Lôi Tứ Hải đi Ai kêu ông cần con trai còn con trai Luôn miệng cũng mất luôn rồi Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ à. Sao rồi dạ Cha con sao rồi Mẹ Mẹ đi ngủ đi Để con canh cho Bây giờ cha con như vậy Sao mẹ có thể về phòng ngủ chứ Má hai, má ba, má tư cũng ngủ chết như vậy rồi Sao mẹ không thể ngủ được Con à Con không hiểu đâu Một ngày phu thê Trăm ngày ân nghĩa Mẹ không nở xa cha con Cha con Vẫn giống như năm đó lúc theo đuổi mẹ Anh Tuấn Phong thái như vậy Hùng tráng quai giỏ như vậy Mẹ à Mau, mau lên Cẩn thận đó Mau lên Mau lên Nhanh lên nữa đi Đầu trâu mặt ngựa Cặp đề, cặp đề, cặp đề Đầu trâu mặt ngựa sắp dẫn cha con đi rồi Mẹ, à mẹ đừng dọa con chứ Thiên tiêu Thiên Tiêu Ta không muốn đi theo họ Tứ Hải Đừng mà Ta không muốn đi với họ Làm mình hết hồn hết hồn Hoàng gia của tôi Ông tỉnh lại thì tốt rồi Ngủ quỷ dọn nhà Ngủ quỷ dọn nhà Con đi xem thử đi Đi đi Đi đi nhanh lên Mau lên mau lên Cẩn thận đó Mau lên đi Má Nam làm gì vậy Đi đưa chuông à Ý của mẹ nói là Bà ấy đưa chuông đi sửa hả Chuông nhà chúng ta bị hư rồi à Lúc nãy cha nói ngủ quỷ dọn nhà Tiêu rồi, tiêu rồi Mẹ xem đám đàn bà này dọn hết tất cả đồ trong nhà rồi Tiêu rồi tiêu rồi Cây còn chưa ngã Hồ tôm giải tán Mau đi xem cha con đi Mau lên mau lên Thiên tiêu Thiên tiêu à Tôi ở đây Còn có ai không Còn có ai nữa không Phu nhân của ta Còn có các con gái của ta Nó đâu rồi Ông mới tỉnh lại Nghỉ ngơi trước đi Một lát tôi đi gọi họ đến Má hai, má ba, má năm Còn có tất cả các tỷ tỷ muội muội Đều dọn hết tất cả đồ trong nhà bỏ trốn rồi Cặp để à Thiên tiêu à Ta có lỗi với bà Tiến Hải Ông ráng lên Tôi đi mời đại phu cho ông Tôi đi ngay Đừng Vô dụng thôi Đừng nói vậy mà Đừng hỏi tôi Tứ Hải ta đã làm gì cho hai người Chỉ cần hỏi bản thân hai người Đã làm gì cho Tứ Hải ta Tứ Hải Mẹ Mẹ à Hoàng gia của tôi Ông không được đi Ông không được đi quan quan truy cư Tại Hà Chi Châu Yểu điệu thuộc nữ Quân tử hảo cầu Kim đoàn than than Bạch lộ di sư Sở dục y nhân Tại thủy nhất phương Tại thủy nhất phương Mọi người tới xem đi Thôn này chỉ có tiệm này thôi Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ Cậu không thể có chuyện Cứu người quan trọng Lạ thật Vị nhân huynh này sao lại đột nhiên biến mất chứ Một ngày không tìm được túi tiền Thì trong lòng mẹ không thể dễ chịu Kêu tam lục làm sao mới được đây Đoán chữ đây Đoán chữ đây Đoán chữ đây Đứa nhỏ này Trải qua chuyện của ngày hôm đó còn không biết sợ nữa Còn tới chỗ thị phi này kiếm tiền Không may có gì bất trắc Ta làm sao ăn nói với Doanh Doanh đây Hai mươi năm trước Mình quyết định không có dính líu gì đến người đó nữa Sao còn để ý đến túi tiền bị mất đó chứ Là ông mà à. Đại tẩu Không quấy rầy tẩu chứ ờ, à. Không có Phu nhân nhà tôi kêu tôi đến xem thử Tẩu có đồ theo gì mới không ờ, Mới theo được một số Mời vào Lão La Đều ở đây hết Ông chọn đi không cần đâu Phu nhân nhà tôi nói Đồ theo của tẩu Bà ấy đều lấy <laughs> hết Nhưng mà Tôi và phu nhân nhà ông Chưa từng gặp mặt Phu nhân nhà tôi không thích ra khỏi cửa Cũng không thích gặp khách Lão la là hạ nhân Cũng không tiện hỏi nhiều Đại tẩu đừng trách Cảm ơn phu nhân Phu nhân nhà ông bao nhiêu năm nay luôn chăm sóc cho chúng tôi Đại tẩu không cần khách sáo Đại tẩu Tấm ngân phiếu này Xin bà nhận cho à, Cảm ơn cảm ơn Vậy tôi thu dọn giùm ông Đại tẩu à Sao tôi không thấy tam lục thiếu gia vậy Sáng sớm à, Nó tới thì tập đoán chữ cho người ta rồi Tôi luôn cảm thấy tam lục thiếu gia Nên thi khoa cử Cầu một chút công danh gì đó Đoán chữ giùm người ta Quá lãng phí học vấn của cậu ấy Tam lục nhà à? tôi con người hiền lành Nhưng nếu cố chấp thì cũng rất cố chấp Tôi cũng từng khuyên nó đi thi khoa cử Nhưng nó không chịu Tôi thấy Nó không bỏ xuống tôi được Hiếm thấy tam lục thiếu gia hiếu thảo như vậy Những nơi như thị tập Lông xà hỗn tạp Tam lục thiếu gia lại là một người thật thà Không may nếu đắc tội với ai Chỉ sợ sẽ chuốc lấy quả Lão la Ông nghe nói Tam Lục đắc tội với ai sao Vậy thì không có Tôi chỉ nghe nói mấy ngày trước Vì đoán chữ Mà có người động đau động thương Xem chút nữa đã xảy ra chuyện Là Tam Lục nhà tôi sao Không có không có Đại tổ không cần quan mang Hôm đó chỉ là quảng sợ một phen Không có ai bị thương Đại tổ à Tôi cảm thấy Có lẽ tôi đã già rồi Gan cũng càng ngày càng nhỏ Cô luôn cảm thấy Tam lục thiếu gia là một người đọc sách Mấy nơi như thị tập Thật là không thích hợp với cậu ấy Lôi cặp đệ Lôi cặp đệ Con nhà đầu này Con đứng lên cho mẹ Con còn không đứng lên Đứng lên đi Con nhà đầu chết tiệt này, Mẹ cứ con đi mua hoa tươi và trái cây Con nằm đây ơi, ngủ một giấc Hoa tươi đâu Trái cây đâu Mẹ à Mua quan tài đã tốn nhiều tiền lắm rồi Mẹ kêu con mua nhang mua giấy tiền Bây giờ lại kêu mua hoa tươi trái cây Con thấy chút tiền của mẹ đã xài hưởng hết rồi Con không thích đâu Ông ấy là cha con Không làm tốt hậu sự cho ông ấy Con không thấy hổ thẹn sao Vậy ông ấy không hổ thẹn với mẹ sao Con quên lúc cha con chết Nói với chúng ta thế nào sao Đừng hỏi Tứ Hải ta đã làm gì với hai người Mà phải hỏi Hai người đã làm gì cho Tứ Hải Đây là đạo lý gia đình vậy Đừng hỏi Con cố tình hỏi Mẹ nói Ngoài đám đàn bà đó ra còn để lại gì cho mẹ Nhà đầu chết tiệt này Cũng tới nước này rồi Con còn cả lại mẹ còn có đầu óc không vậy Hãy mau nghĩ cách đi làm sao khiến tiêu cục Tứ hải trùng chân thanh quai đi Tiêu cục tứ hải Mẹ nói Ngoài vàng ở trong nhà xí không khiên được Cái gì khác cũng bị người ta dọn hết đi rồi Chỉ còn cái vỏ trống Đúng rồi Mẹ à Có phải mẹ đau lòng quá độ bị thất tâm phong không Con không thèm cái tiêu cục đó đâu Con mới là đầu heo đó Bọn người của má lớn con Cái dọn đi được thì dọn đi hết Cái không thể dọn đi Lại lọt vào tay của Tào Thiên Tiêu mẹ Căn nhà Mẹ Tình trạng gì vậy Và có nhân duyên thật tốt Đều là đến đưa tang Các người là ai vậy Lần này hai người không chạy thoát đâu Chạy cái gì mà chạy Tôi đường đường là bà chủ của Lôi Gia Bây giờ là tổng tiêu chủ của tiêu cục Tứ Hải Tôi mà chạy Chạy đi đâu chứ Vậy thì tốt quá rồi Bà xem đi là giấy nợ của lôi Lậu Tứ lúc còn sống Xin hai người làm ơn trả hết tiền cho tôi đi Năm ngàn lượng bốn trăm năm mươi lượng ba trăm lượng Dứt khoát Lấy mạng chúng tôi luôn đi Mạng của ngươi Ta không thèm đâu Mau trả tiền cho bọn ta Nếu không hả Lôi tứ hải Lão già chết tiệt này Sao luôn chết cũng không thể khiến tôi yên tâm vậy Số cuộc tôi và cặp đệ Đã nợ ông cái gì chứ Các người Cha tôi Đã không còn nữa Các người đem số giấy nợ này đến Là chết không đối chứng Cho dù đem tới thanh thiên đại lão gia Cũng chưa chắc phán các người thắng Người tiểu tử, người to gan lắm người có biết ngươi đang nói chuyện với ai không Chúng tôi đi đâu gom nhiều tiền để trả cho các người đây Không có tiền Không có tiền phải không Không có tiền có thể lấy nhà thế chấp Lôi Tứ Hải à Lôi Tứ Hải Tôi đi theo ông Không có ngày nào được sống yên cả Bây giờ chỉ còn lại căn nhà này Cũng bị người ta đến cướp Bạn của tôi và cặp đệ Sao lại khổ như vậy chứ Chà Chúng con chỉ là phụ nữ tay không tất sát Mẹ quá con cô chúng tôi Bây giờ ai cũng có thể đến đạp một cái Đánh một cái Giả lại tôi cũng không muốn sống nữa Còn tiền không có Mạng thì tôi có một cái Muốn lấy thì cứ lấy đi Ông cứ lấy đi Lấy đi Các huynh đệ đừng lôi thôi với bà nương này nữa Nếu còn không trả tiền Lấy mạng của họ thế chấp 他要毁害我母亲。我从第一眼见你，就被你吸引。上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？那个无半点差别。我云，从小失去双亲，两个妹妹也就此离世。云烟和娘一样的背影。 没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，基地，基 <laughs> 地，父帅，我求求你不要这样子惩罚我了，好吗？玉言，对不起，你给我挺住，福帅，这次我不会再丢身，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师父。 夫人，我什么都没有。陈 <laughs> 三爷，我只喜欢你， <laughs> 我也要你只喜欢我。 <laughs> 哇，不得了了！大枣花生啊，是要早生贵子。小太爷，没看见，没看见啊。云烟，我这一辈子。 都不会再错过你。人。楚月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你浪迹天涯。